trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé à, dạ em là một cái đứa nó già chứ quỷ ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy mình là người yêu của nhau wow, wow. Luôn hả? em ấy gọi cho mẹ chồng em là giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không nghĩ sao uh, sống chung vậy rồi giờ sao chị tính sao cưới cưới luôn đi cưới luôn đi cưới luôn đi xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn hết hồn hết vía vậy cái nết ngủ kỳ quá sao nó ngủ sao tự ngái xong rồi tự giật mình lâu lâu lâu xì hơi giật mình cái nữa bị hốt quảng trong giấc ngủ tức là tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em cái ảnh ngái quá trời ngái luôn xong cái ảnh xì hơi cái cái thấy mẹ rồi hối hận quá dạ cách đây uh, à, 10 năm tụi em là chị em vậy hả dạ, dạ. dạ mia là em hai mươi hai mươi dạ, chín ảnh dạ. là hai mươi sáu ừ. dạ à, cách đây 10 năm thì à, tụi em gặp nhau trong công ty của chị Ngô Thanh Vân là lúc đó anh họ của ảnh là giám đốc âm nhạc à, giám đốc âm nhạc trong công ty dạ. thì lúc đó em đang ừ. học ở tại đó cho ừ. nên là ảnh tới chơi ảnh vừa đi du học về ảnh tới chơi thì lúc đó anh không có bạn thì ảnh mới bu bu với mấy nhỏ gái như em vậy nè thì cái chị chị chị chị Trinh chị Trinh cho em đi chơi với nha chị Trinh tên thật em là Trinh dạ lúc đó thì cũng chị chị chị em em thôi không có suy nghĩ gì hết á ừ. dạ tầm khoảng ờ, bốn năm năm sau quay trở lại gặp nhau tự nhiên thấy đẹp trai hẳn ra nói nghe nè đi du học về đúng không dạ. đi du học ở đâu nè dạ bên singapore dạ. bên ừ. singapore về dạ. lúc đó cho dù không đẹp như bây giờ đi chăng nữa thì chị đảm bảo vẫn có cái nét của bây giờ đúng không dạ dạ, dạ. và như vậy rõ ràng là đẹp chứ không hề xấu mắc mớ gì mà chọn có cái chị Trinh này mà không chọn chị khác Thực chất lúc đó em mới vừa đi du học về thì coi như ở đây không có bạn gì hết ừ. Thì cứ đi theo người anh đó rồi cứ đi chơi với anh đó Rồi lên gặp cô gái này và thêm hai cô gái nữa ừ. là trọng thì... tâm ở chỗ là tại vì lý do tại sao là chọn cô này em, em đẹp đúng không cái gu của em thích là một cô gái cá tính ừ. nhảy hip hop đồ đó rồi trong cái quá trình gặp gỡ thì cũng có đi chơi chung cũng có giao tiếp rồi nói chuyện qua lại cũng bình thường đây nhưng mà vẫn chỉ coi như là chị em tự nhiên mấy năm sau thì tự nhiên bỗng nhiên ông này cũng ờ, mới chia tay em cũng mới chia tay xong giống như hai người free tự do nên là tự nhiên gặp lại nhau Đồng tự cảm. Nó có một cái cảm giác à, gì dạ. đó nó xét đánh em trước sẽ đánh em trước em không ừ. hiểu tại sao luôn nhưng mà khi mà sau cái quá trình mà 5 năm sau mà gặp lại đó thì em lại xưng là xưng tên chứ không phải là xưng anh chị với em nữa ờ. à kiểu lúc đó là thấy gái là đẹp tên. khi mà em gặp lại dạ. em có cảm nhận được là mia thích em không em cũng thấy giống như là vẫn thân thiết với nhau thôi được nhưng mà em cảm không cảm được không cảm nhận được đâu cảm nhận được chưa cảm nhận được với lại là một phần lúc đó em cũng giấu kín lắm tại vì lúc trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé ờ, ừ. dạ em là một cái đứa nó già như quỷ xong rồi tự nhiên bây giờ hai đứa quen nhau nó một cái trở ngại mà em sợ người khác suy nghĩ về em á ừ. là như vậy cho nên là em cảm thấy cái điều đó là sai rồi nên phải giấu đi phải giấu đi. giấu trong bao lâu giấu giấu nó khoảng chừng một tuần thôi <laughs> giấu lâu quá giấu lâu. Ủa nhưng mà nhưng, mà, nhưng mà đến khi nào thì đó dạ, đó, đến trong một cái sự kiện nào dạ đến khi ngày hôm đó có một cái buổi tiệc cùng ừ. với ông anh họ em luôn thì xỉn vô rồi say xỉn một chút xíu rồi thì ảnh mới nói là ủa hai đứa bay hợp nhau sống quen nhau đi tự những cái câu ừ. nói đó nó giống như là để cho em suy nghĩ là à nếu như hai đứa mình quen nhau thì người ta cũng suy nghĩ gì <laughs> đâu thấy cách cũng kỳ lắm đâu cái tự nhiên em open liền luôn open là em open chủ động dạ, với lại open liền luôn trong cái em hỏi câu là ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy wow. em hỏi thẳng luôn hỏi một câu thẳng thẳng rồi ừ, lúc đó bạn này trả lời sao mình là gì của nhau đó em nói sao <laughs> mình là người yêu của nhau wow. nói luôn hả dạ, dạ trả lời liền luôn đó lúc đó là trong cái tiệc đó, dạ, dạ trong, dạ, cái tiệc là luôn. tình luôn dạ. cả hai bạn có cái điểm gì nó giống và có điểm gì chung với nhau dạ một cái điểm chung đó là em cảm nhận được cái tâm của anh này giống như em ừ. là ảnh rất là lành luôn ừ. dạ đôi lúc lúc đó ảnh còn trẻ thì ảnh có hơi ngông cuồng chút xíu thôi nhưng mà em vẫn nhìn sâu được bản chất của chồng em rất là lành tính ừ. cái đó nó làm em ấn tượng ừ. và nó kết nối được với em ừ. dạ mà có cái gì không hòa hòa hợp không không hòa hợp là chồng em lúc đó nguyên gia đình chồng em luôn là đam mê mô tô đam mê tốc độ mẹ chồng em có thể chạy từ đây qua tới malaysia luôn oh. đi khắp đất nước việt nam mà không thấy mệt gia đình chồng em cứ một đi một cái là nửa tháng là cả nhà cùng cả kéo nhà nhau đi, đi hết đi oh. tôi hết luôn Rồi giờ sao em ngồi nổi mẹ. Dạ. mẹ chồng là nhiêu tuổi rồi Dạ mẹ chồng nhiêu ta 1962 hai chín sáu hai sao đó coi là... là hơn tôi 4 tuổi mà đi cái mô tô dạ trời ơi em phải cung cấp hình của dạ. mẹ chồng em cho chương trình mới được tại trời vì em cũng phải hay quá vậy hết hồn luôn á đi mà khủng hoảng luôn đi bây giờ đi hơn chồng em luôn nhưng mà dạ. cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á dạ. em có bị sốc không em hơi hơi sượng <laughs> là tại vì cái lần đầu đó mẹ chồng em không có biết nghệ sĩ là ai là ai hết ừ. dạ. thì lần đầu tiên đó là mới có một tháng quen nhau là ông này dẫn em đi gặp mẹ chồng em trong cái buổi tiệc đi chơi của của cả ừ. cái group <laughs> dạ. mô tô dạ. xong rồi hôm đó tóc tay em thì vàng khè ừ. xong rồi gặp mẹ chồng cái mẹ chồng à, rồi, ờ, dạ. đi chỗ khác chứ xong cái lúc đó em cũng mờ nhạt hình ảnh em cũng không biết làm sao để mà chào hỏi luôn xong em cũng ừ. im luôn xong rồi mấy ừ. tháng sau ông này mới thực sự dẫn em về dạ. nhà giới thiệu đây là bạn gái của con nhưng mà cái lần thứ hai đó về thì sao dạ lần thứ hai về thì rất là khác, dạ. khác à sao? đây con là bạn gái của vương hả ừ. con nhiêu tuổi dạ bằng tuổi ờ phải nói bằng tuổi dạ. nhưng mà Dễ gia thương. đình em thì sao gia đình em có biết bạn này nhỏ tuổi hơn em không dạ biết ban đầu khi mà ban, biết uh, ban đầu thì vẫn giấu ừ. vẫn giấu nhưng mà là nói nhỏ nhưng mà nhỏ hơn có một tuổi à trước khi mà về uh, ra mắt đó là cấm, cấm luôn cản luôn biết nhỏ tuổi hơn nhưng dạ. gia đình cấm không dạ cấm, cấm cản là kêu là bây giờ thứ nhất nhỏ tuổi dạ. thứ hai là không biết lo được cho em hay không dạ. xong rồi nói là không hợp tuổi ừ. rồi con là phải ờ, cái người lớn tuổi hơn chứ không có được quen như vậy nói chung là cấm cản hoàn toàn thì trong cái ừ. giai đoạn mà quen ông này là em giấu xong dạ. rồi mẹ em vẫn làm mai cho em những cái người à, dạ, vẫn khác à, nhưng dạ. mà có khi nào mẹ tổ chức một cái buổi mà để cho em gặp gỡ với cái người may mối đâu dạ gặp luôn gặp luôn xong rồi đi chơi với người đó phải chụp hình cho mẹ em coi à. là đang đi chơi như vậy đó mẹ à. mà trong thời điểm đó là em Mình vẫn còn đang quen đó này. là hai đứa có cãi nhau thì cái thời gian đầu hai đứa giống nói chung là sóng gió lắm mia là một người rất nóng tính em trước đây cũng là một người rất nóng tính ừ. hai cái nóng cộng lại thì nóng hơn làm ừ. ra nó bành ừ. <laughs> thì bây giờ tới bây giờ thì khác nhiều rồi dạ. à. Ừ. nhưng mà lý do gì ờ, mà hai người lại lại lại quay lại với nhau em nghĩ nó là cái duyên á cái duyên á tại vì lúc đó là cũng gần như là em xác nhận là em sắp quen anh kia luôn rồi á à. em cũng cố gắng em đi ăn với ảnh em cũng gấp đồ ăn như gấp với chồng em nhưng mà em lại cảm giác nó một cái cảm giác nó đơ nó không có cảm giác gì hết ừ. em thấy tự nhiên em nổi da gà lên luôn ừ. là cái cảm giác nó, nó kỳ cục lắm kìa ừ. xong rồi em đó em không phải như không thể như vậy được nữa thứ nhất là cũng tội nghiệp anh kia ừ. rồi em cũng dứt khoát với anh kia luôn để em quay lại với ông này mà cũng quay lại lén lút ờ, dạ. lúc yeah. nhưng mà lúc đó khi mà gia đình em em cắt đứt với anh kia thì gia đình em có la em dạ, không? dạ cũng không không ông gia đình em cũng không, không biết, biết. Không, không biết dạ anh kia anh ừ. cũng vẫn giữ uh, nhắn tin cho em đều đặn vậy đó ảnh ý ảnh nói với mẹ của em là để con từ từ thuyết phục mia ừ. đó ừ, dạng dạng ừ. vậy rồi cái lần quay trở lại đó thì chắc chắn là tình cảm là kháng khích hơn với anh dạ. này với lại mẹ em từ khi mà mẹ em xác nhận cho hai đứa yêu nhau ừ. để tiến tới hôn nhân á là mẹ em thương ông này luôn cơ duyên nào mà mẹ em cho phép hai đứa tụi em yêu nhau dạ lúc đó tụi em ờ, lén sống thử ừ. tức là thật ra tụi em cũng lớn rồi biết được là mình nên làm gì yeah. Dạ. cũng phải là lén gì nhưng mà tại vì em sợ ba mẹ em buồn thôi ừ. thì tụi em sống thử dọn nhà với ở chung ổng có nhà mà không ở ổng <laughs> ở nhà em xong rồi cái uh, thời gian cái bị phát hiện ra cái xong cái mẹ em mới nổi điên lên mẹ em mới gọi cho mẹ chồng em là giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không nghĩ sao uh, sống chung vậy rồi giờ sao chị tính sao <laughs> <laughs> mẹ chồng em cứ cưới cưới luôn đi cưới luôn đi cưới luôn đi xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn hết hồn hết vía vậy thật ra tụi em tính là năm nay tụi em mới cưới à, nè à. Dạ. nhưng mà cưới luôn năm ngoái luôn coi như là mọi ừ. chuyện nó rất là bất ngờ dạ, ừ. bất dạ. ngờ rồi ảnh có bắt đầu thể hiện một cái màn cầu hôn lãng mạn với em không dạ có lúc đó cũng à, à, gần cưới rồi mà không thấy cầu hôn gì chứ vài tháng, vài tháng cái xong cái nói à. ủa ủa ủa ủa định quên luôn hay gì vậy không cầu hôn tôi gì vậy em này tự tin người ta chuẩn bị làm cái em nói vậy xong cái cũng lên nhà hàng đồ làm cầu hôn đồ cái nói à, em làm chồng anh nha <laughs> tay đúng ừ. em, em làm chồng anh nha <laughs> nói vậy là sai rồi làm lại đi cái ngày hôm sau hẹn bạn bè đông đủ hết lại một cái nơi lãng mạn tổ chức tiệc cái bí mật lên cũng cầu hôn em một lần nữa em đồng ý lấy anh làm vợ nha cùng một nội dung <laughs> cùng một nội dung nhưng mà cách nói khác à, cái ừ, dạ, sao lúc đó dạ. chữ của em nó bay văng nó hết trơn rồi rồi lần đó em có chỉnh không không dạ thì đó lúc đó em cũng chịu luôn thấy vui quá dễ thương không không kêu làm lại lần ba <laughs> lần đầu thì mia có xúc động nhưng mà ừ. chưa tới mức mà khóc ừ. còn cái lần thứ hai là ở đà lạt ừ. và có sự chứng kiến của chắc cũng phải hai mươi mấy người bạn á rất là đông thì lúc đó nghe khóc giống như khóc òa giống như vì... là mặc dù lộn nhưng vẫn khóc đúng dạ. cảm động <laughs> dạ. dạ. tại vì hai đứa cũng trải qua nhiều gian nan dạ. mới uh, cưới nhau được rồi cứ làm đi tụi em đi là cưới nhau được bao lâu rồi ờ, năm uh, một, một năm, năm hai tháng rồi có làm giấy hôn thú chưa dạ, dạ. dạ. <laughs> tụi em quên luôn á dạ thực ra là tụi em có làm rồi nhưng mà cho đi về vĩnh long làm một cái giấy độc thân á xong nó hẹn cái ngày á cái tụi em lên đi làm xong rồi quên ờ. quên xong giờ cái phải làm lại cái đó nên tụi em lười biết nhưng mà chị nói nghe nè hai đứa phải làm trong lúc dạ. còn đang đang ờ, ừ. rảnh rang nha dạ. tại vì á không á là mấy mốt mà có con một cái xong mà đi làm cái giấy đó dạ. để mà đăng ký ờ, giấy khai xanh rồi dạ. khai xanh cho con là rất mệt đúng luôn rồi cho nên bây giờ là tranh thủ mà làm đi dạ. hồi xong chương trình thì xong về làm dạ, liền dạ, dạ dạ dạ vậy làm liền <laughs> vậy làm một năm hả lấy làm được dạ, dạ, một, một năm. năm mấy dạ. rồi tháng 1 tháng 1 năm 2019 dạ à, rồi có lòi ra cái tật xấu gì không đó à, chồng em ờ, thứ nhất là ở dư áo mặc cả ngày rồi xong về cái bài đặt phơi mà phơi lên cái ghế salon á cái phơi lên cho nó ủ ủ ủ thúi thúi chơi vậy xong cái em mới lấy em đi giặt cái là thôi thôi thôi thôi thôi con mắt con mắt con mắt con mắt con mắt đứng dặn con mắt con chưa chưa dơ chưa dơ nó trời ơi nó thui thui quá nhiều chưa, chưa dơ nữa nó sao em phải lén lén em đi gom đi giặt ừ. có bữa em giận quá cái em gom bỏ một rác luôn ừ. xong sợ giờ đỡ rồi dạ. à. với lại thêm cái nết ngủ cái nết ngủ kỳ quá sao nó ngủ, ngủ sao tự ngái xong tự giật mình lâu lâu lâu xì hơi giật mình cái nữa bị hốt quản trong giấc ngủ tức là tự ngáy tự giật mình với dạ. tiếng ngáy của mình luôn dạ đúng rồi nói chung mỗi ngày em phải sống với lại sóng gió bão táp lúc mà ban đêm vậy á à. em phải à. mua hai cái cục em nhét lỗ tai à. mới ngủ được dạ nhưng mà nếu không có em ngủ không được nhưng mà là trước đây lúc mà sống thử là ảnh cũng ngáy vậy luôn hay sao dạ, dạ cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ờ, <laughs> hai đứa em ngủ chung ứa ừa <laughs> tối đó tụi em mới vừa một lãng mạn xong xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em ừ. cái ảnh ngái quá trời ngái luôn xong cái ảnh thì hơi cái cái <laughs> nó thấy mẹ rồi <laughs> hối hận quá <laughs> <laughs> lỡ trao thân rồi trời <laughs> ơi mà qua mấy bữa hôm sau thì đỡ hơn rồi có bữa có bữa không vậy lâu lâu mới một à, lần bây giờ không từ có là là không được bây giờ không có là càng tốt bữa <laughs> khi em đi làm ở xa đó em không về đó trời ơi không có chồng ở giờ ngủ ngon sướng lắm ngủ thẳng giấc luôn không ai nhưng mà buồn nhưng mà buồn chưa dạ. rồi còn gì nữa nè vợ nổi tiếng nè dạ. xinh đẹp nè dạ. có ghen không dạ ghen mà ghen ngầm không có bộc lộ ra sợ quê hay sao đó giờ có biết, cái ờ. mặt thiếu điều muốn nổi gân lên vậy đó chị mà có bao giờ thể, thể hiện không dạ có có mấy lần em ờ, đi tập gym á thì tập ừ. gym xong sẽ có một cái bộ môn là căng cơ thì cái người thầy đó người ta sẽ căng cơ cho mình nhưng mà cái thế căng cơ nó hơi nhạy cảm ừ. cái ông này ông ngồi ông cười mà cái mặt ổng giống như bị sượng à, đơ mà kiểu cười em mà, nhìn là em biết cười dạ. mà cứng họng dạ. mà hỏi là ghen hả không cơ lúc đó em à, không có làm vậy em thấy tại vì em cũng đi tập trung một chỗ thì à. em thấy căng cơ vậy đó cái em em làm ngồi kế bên nhau rồi vậy thôi em ngồi kế bên thôi kiểu là ngồi kế bên để cho cái, người kia đừng có làm cái ông gì mà cũng áp lực dạ đúng rồi ổng áp lực <laughs> cuối năm ngoái em thi một cái chương trình truyền hình thì có phần thi đó em phải đu dây thì em đi tập đu dây thì nào ngờ là tới đó anh thầy đu dây anh sáu muối đẹp trai quá đi ừ. xong thì đu dây lên anh phải ôm ôm rồi quay quay đồ này kia chồng em cái em nói nè chồng chồng chồng chồng quay lại cái clip để hồi vợ về vợ coi vậy tập lại hay gì này kia về không thấy clip nào hết trơn tại ông rung tay không phải không thèm quay luôn nổi điên quay cũng khác dạ dỗ giận bây giờ tự nhiên giữ lại cái hình ảnh sáu muối cho vợ nó coi hoài <laughs> đó là cái tâm lý sao chú chú đàn ông mà chú phải hiểu cái tâm lý đó chứ chú này thật sự luôn dạ. em nhìn em thấy ngứa mắt lắm tại vì đã ở dưới đây, cái dây thì nắm giày ờ. thì vợ em thì đứng giày còn ờ. cái anh thầy đó đứng đằng sau ảnh ờ. cứ dịnh dịnh ảnh cứ sao sao á phải giữ eo rồi đồ. khi mà kéo dây bay lên là hai cái như dính dính chùm vậy đó đó ờ. gì trời nhưng mà quay luôn đi ra chỗ khác ừ. luôn nhưng mà về là có tỏ thái độ không dạ không ảnh thật ra ảnh là một cái người rất là là hiền luôn á ờ. và dạ kiểu giống như là mỗi lần giận lên dạ giận lên là giận giận vậy đó nhưng mà cũng ráng kiềm chế lại chứ à. chưa bao giờ mà phát ra một cái câu nào đó làm tổn thương yếm chứ tức là im lặng dạ ghen cũng trong im lặng dạ. giận cũng trong dạ. im lặng dạ. để bụng một xíu ờ, và ủa, ủa vậy hả để bụng để bụng nhưng mà bụng dần dần nó hết à, chứ nó không, không phải là nó hen rồi giờ tôi biết lý do tại sao xì hơi trong giấc ngủ rồi <laughs> coi như là ép xuống đá chuyền xuống bao tử ruột non ruột dạ. già tống vẹt ra ngoài sao <laughs> chính là như rồi, vậy nếu vậy thì thôi đừng rồi. đừng có cho cái đó là tật xấu đi ừ. dạ. tật cưng giờ dạ, tới em đó dạ. búp bê sô cô la dạ cô ấy có tật xấu gì không thật ra vợ em cũng ít tật xấu lắm ừ. chỉ có là ngủ nhiều ừ. hay làm biến <laughs> nhưng mà lúc mà xiên lên rồi á là không ai cản được cái nhà hơi bừa chút xíu thí dụ như làm biếng là nằm luôn không thèm làm luôn để cái chị giúp việc chị làm còn mà lúc mà xiên đó là từng cái ngóc cái ngách đó mà em có cản đi cách mấy có đâu đâu có dơ đâu là bươi cũng phải mở bươi hết ra cho cái nhà tùm lum lên hết xong bắt đầu xếp lại ngay từ đầu hơi kỹ tính nhưng mà nóng tính lắm ở nhà chửi em hoài à mỗi lần mà vợ em mà nóng tính lên ngoài cái chuyện quát ra thì cổ còn cái gì nữa có, có đập đồ, đồ không có, nhà có đập đồ lúc Giờ... Dạ. cô đập đồ lên vậy thì em lúc đó như thế nào? Sau này á, em hiểu tính rồi Vợ dạ, mà nóng là em phải lạnh Giống như là bản thân em không được phép bật lại bất cứ ừ. cái gì hết trơn á ừ. Có dạ. nghĩa là cho nó đấm vô bông gòn nó đấm dạ. mồi mỏi tay tự nó nó ngưng đúng không nhưng mà đập đồ là đập đồ quý không chứ còn nhiều khi dạ, khôn dạ, lắm giống như đập em vậy đó đồ <laughs> ông không cho cả điện thoại lúa lúa lúa điện thoại là cất lại <laughs> chết rồi chị ơi em nằm trong cái dạng đập đồ ngu trời <laughs> vậy là đập điện thoại có nghĩa là tức lên đập là không suy nghĩ luôn dạ đúng rồi em không suy nghĩ bất cứ đập điện thoại em đập tivi em đập tùm lum xong rồi ở nhà chồng em có một cái bộ sưu tập nón bảo hiểm để đi mô tô thì mỗi cái mấy chục triệu rồi đó cái em bình thường là em sẽ xếp em lau gọn để em sắp xếp lên tới chừng em đi em luộc trời ơi má ơi như vậy dạ. là bây giờ á cái chỗ nào bà hay đập đồ á dạ. sắm đồ nhựa hết <laughs> mỗi lần gây lo cái đó để cái gì bà đập dạ. đó. nó mà không có thay đổi là thời gian sau gia đình em xài đồ nhựa hết đưa anh chị em nghệ sĩ về coi nhà thăm nhà biết thượng nhá mày sao đồ nhựa mà mày nhưng mà bây giờ là là, là hết rồi từ khi mà tụi em kết nhưng hôn. mà anh cũng muốn biết là cái lúc mà cái cơn mà của chồng em mà giận lên cái đỉnh điểm của chồng em giận lên đó là như thế nào điểm chồng em là lúc mà em túi bụi em như một con điên luôn á là chồng em nắm lại chặt lại cái xong nhìn em cái bình tĩnh giờ bình tĩnh <laughs> bình tĩnh cái nào lộn nó rất là tình bỉnh tình bỉnh tình bỉnh cái đó con em tình bỉnh con em tình bỉnh con giống như em về làm chồng anh nghe đó anh hỏi nè rồi giờ dạ. em mong muốn Mia thay đổi điều gì và em là vẫn là như vậy vẫn ờ, yêu thương em vẫn lo chăm sóc cho gia đình rồi vẫn là vẫn xinh đẹp vẫn uh, hát hay rồi nói chung là vẫn là vợ em thôi tại vì em cũng không có muốn thay có đổi cần gì bớt hết. nóng tính lại không cái đó giống như là muối uh, mắm muối nêm thêm cho tình yêu nó vui thêm thôi trời ơi rồi nó đặt đồ nữa là tiền đó mà dạ. sắm ông phải mong muốn thay đổi dạ. nhân cơ hội này em bớt phải mong muốn đi. em phải bớt nóng lại bớt chửi anh lại à, <laughs> nhẹ nhàng lại chút xíu đừng có đàn ông quá ừ. giống như có hai đàn ông trong nhà vậy đó <laughs> đàn ông lại chút xíu Thôi Mia Đó. Dạ Thấy búp bê không? Thấy búp bê sô-cô-la thấy ghét không? Vợ em em chỉ mong muốn vậy thôi Đừng đừng chỉ là như vậy thôi Chích cho một cái nói đó Muốn em bốn cái cho Mia Rồi giờ tới Mia đó Dạ Còn muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thật sự á Đối với chồng em á Chồng em ở thời điểm hiện tại là Đã quá tốt với em rồi Dạ ừ quá dễ thương dạ, so không cần gì hết dạ, dạ em không cần chồng em thay đổi gì hết chỉ là phát huy ở những cái điểm tốt thôi Đúng. nhưng quan trọng là đừng có xì hơi ban đêm không xì không xì là nó bục ra à, nó phải xuống à à xì đi xì đi xì đi phải xì biết đừng có nói nói, nói lộn nữa tình bính em tình bính tình bính cưng quá chung là em yêu chồng em là yêu từ đỉnh đầu tới gốc chân em yêu tất cả đó. mặc dù có những cái tính xấu này kia kia nọ nhưng mà duy nhất một điều mà em không chấp nhận được đó là nếu như có một người mới ừ. có một người bạn gái mới hay gì đó hay là có một người nào đó để ý mới thì hãy nói với em em lúc nào em ừ. cũng nói với chồng em vậy trơn á là em cho anh đi với người đó nè ừ. giờ chị đổi chị chị chị chị chỉnh chút xíu thôi yeah. Dạ. em đừng có nói cái chữ là yêu người mới yeah. Dạ. em em phải nói nó nó sớm hơn có nghĩa yeah. Dạ. là anh anh chuẩn bị say nắng ai làm anh nói với em yeah đó nhớ nghe nhớ nghe dạ, dạ, ừ. dạ. đó là chậm từ cái thổi dạ. bơ dơ mới dạ. về <laughs> chứ, à, còn mà quen rồi là là, là, vô vô tới quen nhà rồi đó. là nó vô tới nhà rồi đó dạ, dạ. À, hai đứa cưng quá à. ừ dễ thương quá bây giờ nè lần đầu á em làm chồng anh nghe lần thứ hai em có đồng ý ra làm vợ không nó chưa trọn vẹn hôm nay nhân cơ hội trên sân khấu này có muốn nói là một lần nữa mà wow. cho nó trọn vẹn hay không dạ. nghe chưa dạ. rồi đó đứng lên me à... <clears throat> cưng ghê không à... <laughs> trời ơi nói lộn rồi đó à... em làm vợ nhá à. đúng rồi đúng rồi đúng rồi được, rồi, trả lời trả lời dạ, trả dạ, lời trả lời dạ, dạ. dạ. <laughs> em sẽ làm vợ anh rồi rồi cảm ơn hai bạn một cặp đôi rất là dễ dạ. thương rất là hạnh phúc dạ. và không có gì hơn là chúc hai bạn cái hạnh phúc như thế này dạ. và nếu được màu mau của em bé để cho cả hai bên nội ngoại đều vui dạ yeah. Ừ. mỗi cuộc hẹn hò giống như là đi chạy giặt cái tự nhiên cảm giác mình không muốn tân hôn nữa cưới về xong thôi ơi bỏ em nhà mình anh đi với bạn Xin chào hai bạn em xin tự giới thiệu em là nguyễn hữu trí nghề nghiệp em là kỹ sư hai vợ chồng em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Trí nay nhiêu tuổi rồi Trí? Dạ em uh, ờ, 28 tuổi rồi. 28 tuổi rồi hả? Dạ. Trời ơi, trẻ quá luôn vậy hả? <laughs> Hay còn em Chào tôi... chị Hồng Dân, chào Nút Thuận, em tên Trương Thị Phương Anh. Em 29 tuổi, em đang làm giám thị cấp 2. Có phải là hồi xưa là hai người chắc là đi học chung trường với nhau dạ. và họ đã thương nhau và thầm như yêu nhau từ cái thời học cấp 2, cấp 3 rồi đúng không? À... Ủa sao anh hay vậy? chính xác luôn trời ơi chính xác luôn hả trời hay trời quá ơi trời ơi hay quá rồi bữa nay quá ơi. đúng quá đúng luôn trời nhau thiệt gì luôn hả dạ. dạ quen nhau lớp 11 lớp 11 là 17 tuổi quen đâu có nhiêu có 11 năm wow nhưng mà chính thức yêu nhau có hai năm rưỡi thôi ủa như vậy là tụi em mới cưới nhau thôi đúng không dạ tụi em cưới được uh, à, 3 năm 7 tháng rồi bây giờ hãy kể và tâm sự cho chương trình Vợ chồng son được biết là chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào dạ lần đầu tiên em ờ, gặp vợ em là vào cái lễ tổng kết ờ, hoa phượng đỏ khi về thì ai cũng có có, có cặp hết thì ừ. chỉ có vợ em là không ai trở về lúc đó em có chiếc xe đạp cuộc thì uh, em mới uh, tình nguyện uh, là cứu vớt vợ em là chở vợ em về từ quận nhất về quận 7 đường thì xa trời thì nóng ừ. mà vợ em ngồi trước vợ em cứ kêu cao hoài ừ. sao em đạp chậm quá vậy rồi sao mà đè vợ em ngoài vậy chỉ biết là cái xe đập cụ phải dạ, ngồi dạ, phải dạ, đúng rồi, xíu phải in lên đi nè in lên đi nhưng mà em ngồi vậy cũng khó chịu không khó chịu chứ sao không anh mà mình vừa bực mà vừa tới ổng cũng tội nghiệp chở mình qua tới ba cái cầu lần trời ơi lúc đầu là bực xong rồi lỡ hồn nghe bịch bịch bịch bịch nhịp tim nó nói gì đúng em em nghĩ là cái nhịp, nhịp tim nó nói cái gì nói nó gì? mệt <laughs> đúng rồi đúng rồi hay quá luôn lúc đó mới nói được gì nhưng, nhưng... đúng không đi dạ, dạ, lúc đúng đó nói gì đó đã mệt thấy mồ luôn nha nhưng mà ờ. từ đó cái tự nhiên em có cái cảm giác là hơi thích thích thì à, sau khi đi chương trình đó về thì à, em ngỏ lời là nói là mình em thích chồng em Ồ, bạn có nhận lúc đó thì như thế nào Hả? đứng tỏ tình là một buổi chiều mưa Hả? đứng gần nhau càng nghe rõ nhịp tim nữa nữa <laughs> ai mà anh này ảnh đập tim ảnh đập nghe rõ lắm chị phải không ừ. cái xong rồi em mới tay đụng tay lúc đầu là một ngón xong nó hồi là nguyên bàn luôn em nói à, chí anh cũng có cảm tình với chí lâu rồi <laughs> <laughs> em lên phương chí anh có cảm tình vị trí đâu rồi trời giống tâm sự hai thằng ông rồi rồi sao rồi lúc em rồi trí trả lời sao trí nhiều khi nghe cũng bị nhột nhạt chứ bộ đúng không dạ em cũng trả lời là em cũng cảm có cảm tình với anh lắm <laughs> trời giống như cuộc tỏ tình của hai người đàn ông nữa lúc đó là hai chồng mới chính thức quen ừ. quen được uh, một năm học hết, hết năm lớp 12 hai đứa chia tay ủa kỳ vậy lúc đó là do em muốn ờ, tập trung vào cái việc học trước khi nào đi làm thì mới ờ, tính tới viện ờ, quen bạn gái ừ. cho nên thôi em nhắn tin chia tay với cô này trời thì cũng hơi cảm giác em sao chia tay bao lâu sốc 4 năm Trời người ra đi mà tới 4 năm luôn hả? Mà sốc một cái là chỉ nhắn một tin nhắn thôi Rồi cắt đứt mọi liên lạc em không tìm cách nào để em liên lạc được hết trời đất ơi bốn năm đó em làm gì trí dạ đó em thì ờ, em ờ, tập trung vào việc học đại học rồi ra trường em làm rồi á thì vô tình là em có một người, người bạn thân đi ờ, siêu thị thì gặp vợ em đang bán trong siêu thị bạn em mới cho cô này cái số điện thoại của em ừ. cổ mới nhắn tin cho em lúc đó gọi là anh nữa <laughs> <laughs> gọi liền gọi, gọi liền cũng muốn tìm ra nguyên nhân tại sao mà chia <laughs> tay ờ, ờ, ờ, ờ. cái bắt đầu em mới hẹn ra nói chuyện lúc đó thì em nghĩ là cái này là có duyên mình nên gìn giữ và khi nói chuyện thì em thấy là mình có thể bắt đầu lại mối quan hệ ừ. lúc này là đã đã trưởng thành rồi dạ. lúc đó yêu yêu lúc đó yêu ừ. dữ dội không Dạ, dạ yêu cũng dữ dội mà mỗi cuộc hẹn hò giống như là đi chạy giặt tại vì nhà em rất là khó em ở nước ngoài 9 giờ tối là đóng cửa đi ngủ đi chơi cái khoảng 15 20 phút thì về như ừ. vậy chắc chắn là đêm động phòng của các em rất tuyệt vời phải không? Dạ, vui lắm. Rất ý nghĩa. Đêm tân hôn thì lại ờ, hụt hẳn do tụi em không hợp tuổi cho nên ờ, gia đình ờ, ba em là không không có cho ở trong phòng tân hôn. Trời à. ơi, mà mà bác phải uh, ờ, vợ đem uh, mùng mùng mình chú gói qua cái phòng em trai uh, ngủ ngủ nhà một đêm tức là kiên cử đúng không dạ. giống như mình không có động phòng, phòng ở cái phòng của mình dạ. mình mượn phòng một người khác dạ mọi thứ em chuẩn bị cho đêm tân hôn hết <laughs> cái xong rồi bắt em đi qua phòng khác ngủ rồi cái tự nhiên cảm giác mình không muốn tân hôn nữa mà cái hôi nghĩ đêm đầu tiên của ảnh mà không ấy kỳ quá à, cuối cùng thôi thì cũng làm lẹ cho đi ngủ trời làm lẹ cho đi ngủ em mình hụt hẫng quá rồi nhưng mà đêm hai có lấy lại không dạ lấy lại hết lấy gần hết luôn ờ. Ờ. à. À. À. sau khi các em à, về ở với nhau rồi dạ à, ba trong 3 năm qua ha thì có cái chuyện gì mà các em chưa hài lòng hoặc có thể là thấy được cái tật xấu của cái người bạn đời của mình nó lòi ra không có dành lúc mà chuẩn bị cưới hứa với bà ba ba cưới vợ cho con đi con không chơi game nữa đâu ừ. con hạn chế bạn bè cưới về xong thôi ơi bỏ em nhà của mình anh đi với bạn nhưng mà anh biết không là quản lý giờ giấc em cực kỳ chặt chẽ tới nỗi là khi em đi làm là những anh đồng nghiệp ngồi kế bên là không cần mà biết giờ giấc là chỉ cần mà nghe điện thoại em reo á là biết 5 giờ chiều rồi là vợ em gọi em về à. <laughs> bữa nào mà chiều đó mà em thấy mệt mỏi trong người là biết ảnh đi chơi với bạn ảnh là đi tới 11, 12 giờ đêm mới về mà cái giờ đi lên ngủ là bỏ vợ lên ngủ trước mình cái đây chơi game ảnh thì mê game còn em bị chết về cái con cái luôn Sao chết sao? Tụi em cưới về à, hai năm đó em ở nhà để chuẩn bị có con Rồi mà đợi hoài không thấy Cái xong rồi mới thuyết phục anh đi khám bệnh Mà đàn ông mà chị cứ mở miệng anh khỏe mà Em thấy anh khỏe không? Cái đi khám ra thì chồng em bị tinh trùng yếu Khi uống thuốc điều trị hết 3 tháng Xong rồi tụi em mới ờ, thực hiện ờ, bơm tinh trùng Thì thất bại rồi cái bơm đó nó chỉ là hơn ừ. cái bước kia chút đỉnh thôi ừ. chị nói em nghe nếu mà riêng về cái vấn đề đó tụi em đi ờ, thụ tinh trong ống nghiệm Thì... cái là cái phương pháp đó đó con tụi em cực kỳ khỏe luôn ừ. nó lấy hết cái tinh hoa của cha mẹ vô yeah. Dạ. rồi bây giờ tới em đó trí yeah. Dạ. em có bức xúc gì không vợ em là trước khi cưới là hứa em là em sẽ là người vợ hiền về vợ em không hề chút nào rất thích là ngắt nhéo em à, rất là có khuynh hướng bạo lực kỳ cục đó mà em có đánh trả rồi dạ tất nhiên là không rồi ờ. à. mình là đàn ông mà anh đúng rồi có còn gì nữa rồi thêm một cái uh, thú vui tao nhã là trước khi đi ngủ là hay đè mò mò nặng mụn em trước khi Trời rồi Cái này nặng bắt quyền đó Mà ngộ em phải mò mặt em mới ngủ được Mà mò thấy cụm cộm cái là khửi à, à, Cái nặng ông nát bấy thì có lẽ do bà nặng không á đúng không rồi ờ, còn cái gì nữa em <laughs> vợ em uh, chưa có con cho nên rất rất là cuồng con vòng vòng nhà em là con nít đầy luôn á hôm nay ẩm đứa này về chơi hôm sau ẩm đứa khác về chơi à nó xí xí xí cái đó không phải tật xấu rồi em dạ. là đó, bới về niềm... xong rồi quậy ảnh anh không chơi ừ. game được hay là tật xấu à. của em đó <laughs> thôi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì điều em mong muốn ờ, vợ em thay đổi là dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn là chăm sóc em và gia đình nhiều bớt bớt quản lý giờ giấc em lại để em thoải mái xíu rồi em mong muốn trí thay đổi điều gì anh em muốn anh là dành nhiều thời gian cho gia đình hơn phụ giúp ba mẹ phụ giúp em công việc nhà rồi ờ, hạn chế chơi game lại để hai vợ chồng sớm có tin vui cho ba mẹ mừng À, tức là à. cái câu ngầm ý trí có hiểu không cưng? Dạ Bớt chơi game, chơi vụ kia Rất nhẹ đó Sau chương trình này anh ờ, cũng hứa với em là anh sẽ dành nhiều nhiều thời gian hơn cho em nghĩ là gia đình cố gắng là trong năm sau là mình đón thêm một thành viên mới bây giờ riêng cặp này nghe chị nói nè em đừng có bị áp lực về vấn đề thời gian áp lực về tuổi tác ví dụ vợ chồng có khi lấy nhau á hả năm sáu năm mình tận hưởng mình enjoy mọi thứ đi rồi mình có con cũng được đây là mới có hai ba năm lấy nhau thôi chưa phải là dài tại vì em biết sao khi em bị áp lực về vấn đề đó em sẽ không ừ. thoải ừ. mái trong việc đón nhận mọi thứ kể cả thụ thụ tinh trong ống nghiệm dạ. hai vợ chồng tụi em phải tương tác với nhau quên hết tất cả những chuyện đó đi thoải mái đi vì cái chuyện có con là chắc chắn rồi để chi trứng mình tốt tinh trùng mình tốt mình đi mình thụ tinh một cái là dính liền có khi ừ. dính xanh đôi vui vẻ đi buổi tối bớt chơi game đây đó yeah. Dạ. rồi chúc hai em à, nắm tay à, chặt tay nhau để mà đi đến hết cuộc đời này và năm sau sẽ có tin vui dạ cảm ơn chị <laughs> mình cũng đang bảo ôi tăng tim này cô này thôi bị sốc tâm lý á mình quay cho mình ôm chầu mình không vùng cái tay ra không có nằm chung đâu gặp cô này cô nặng hay sao mình cứ suy nghĩ tiêu cực mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng thứ hai không biết họ sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện như thế nào mời quý vị thêm một tràng pháo tay nữa nào rồi chào hai em mời dạ. hai em giới thiệu về mình dạ em ờ, xin ờ, chào chị hồng vân và anh quốc thuận cùng toàn thể khán giả có mặt tại trường quay hôm nay à, em là lê đức hiện là năm nay em 30 tuổi em là luật sư cùng hãng luật tại ờ, thành phố hồ chí minh Ừ. À, em và vợ em hiện tại là đang ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. ừ. Rồi mời em. Dạ. dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán thính giả đang có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc, năm 28 tuổi. À, hiện em là chuyên viên pháp lý. <laughs> luật sư với pháp lý lấy nhau là đúng rồi đúng không chắc có lẽ là hai em quen nhau trên tòa án phải không à, dạ không à, bọn em là ờ, khóa trên khóa dưới của trường đại học luật thành phố hồ chí minh à. ạ dạ. yeah. em với anh ấy là học học chung trường cũng không biết nhau mà là cùng chơi với một anh ở trong ngồi đấy bạn em tham gia ban phong trào em thì là tham gia chung ban phong trào với anh bạn đó thì anh đấy lại là bạn thân của chồng em thế ừ. thì uh, hẹn nhau đi cà phê thôi vô tình anh đấy lại uh, rủ anh chồng em đi luôn thế là đến thì uh, nói chuyện thế là làm quen nhau nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp anh chàng này thì em thấy như thế nào hồi đó chồng em ốm lắm <laughs> ừ. không không có như bây giờ ăn mà cũng khá là bảnh bao tóc vuốt keo xong rồi đấy có cái mốt áo mà áo thun ấy và cổ dựng dựng lên thế này, này. xong ừ. sành điệu lắm thế mình nhìn ôi này học trường mình ở sau trông bảnh bao mình chưa gặp bao giờ à. đang ngồi uống thế này này thế thấy anh điện thoại đến thế mình cũng đang bảo trời ơi tâm tiêm này cô ông này thôi rút điện thoại ra một cái điện thoại màu hồng chóe lại luôn à. <laughs> à, bắt đầu em giật mình em giật mình em bảo chắc là không có men à. tức là bóng không <laughs> đây nè anh này nè màu hồng với màu tím đó màu ừ. ừ. hồng tím luôn mà đâu có sao đâu, đâu sao đâu đúng đứa anh. con thấy không <laughs> màu sắc không nói lên giới tính dạ đúng rồi nhưng mà em thì sao em gặp cô gái này em có bị uh, xuyến sao không ngay thì lần đầu thấy cũng tròn tròn dễ thương Mới thích mái tóc ờ, búi sau đầu, yêu nước da mái tóc không? Có như cái răng cái tóc là góc con người dạ. ừ. Nhất dáng gì da, nói chung là em yêu hết rồi còn gì nữa. Rồi sau đó thì ai là người chủ động cua? cái cái này thì ờ, cũng không rõ nữa bọn em quen nhau 6 ờ, năm nhưng có 3 năm là chính thức yêu nhau thôi lúc ấy bọn em quen nhau lúc còn đang học thì cũng bạn bè thôi nhưng mà người này bộc lộ tính gia trưởng ngay từ đầu chị chưa có chính thức với người ta nhưng mà muốn sở hữu ừ. đó nghĩa là mà thấy em mà đi chơi với các bạn lớp bắt đầu hay hay ghen cũng chẳng phải vừa đâu chị trong lúc quen em nghĩa là bạn bè nhưng mà cũng thả thính dăm ba cô lắm nhiều lắm ạ ừ. em giống như kiểu bề nổi ấy, là chính ừ. thức ấy nhưng mà vẫn có những cuộc hẹn ngầm bên ngoài ồ oh, hẹn thôi nhưng mà người ta thích mình thì mình không cấm người ta thích mình được còn có một cái điều gì mà nó khiến cho cả hai cả cảm thấy khó khăn cảm thấy gặp gờn trước khi đi đến hôn nhân không à, tụi em có uh, tiền hôn nhân không dạ không dạ không, bởi vì có thử không dạ, dạ không. cũng không tại vì, vì cái đó thì đó điều đó là em đánh giá cao vợ em như, là nào, em cảm thấy là là nghi ngờ về cái uh... dạ có chứ bởi vì sáu thứ bảy chủ nhật là em ở bên nhà nhà cậu mợ em, chơi thì cũng phải cậu mãi vào chứ xong cuối tuần thì mà không đi chơi với bạn trai xong cứ hỏi chứ mà mà bọn mày yêu nhau lâu vậy rồi mày có thử nó không vậy không trong tôi nghi lắm á thì mình bảo thế bây giờ không biết con làm sao thế bảo đôi tao chỉ cho kiểu có động chạm tương tác gì đó để xem là anh này có phản ứng gì không à. nhưng mà thực ra em không có dám làm tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi dạ hai năm, hai năm rồi. như vậy có nghĩa là tụi em ờ, năm nay em 28 tuổi dạ. đúng không là em giữ từ năm 20 tới năm 26 luôn yeah. Dạ. trong 6 ừ. năm trời ừ. vậy thì chắc chắn là, là cái đêm tân hôn đó đêm tân hôn phải là một cái đêm tuyệt vời đúng không tuyệt dạ vời dạ vâng anh, anh. đúng được rất, rất là tuyệt vời luôn thành công đó thành, thành, thành, thành công, công ngoài mong đợi thành công ngoài thành mong đợi luôn sau sau cái buổi mà tiếp khách ở nhà hàng xong là về là em say tới một ngày sau với tỉnh Ủa gì là chất quớt chứ Là giữ tiếp thêm ngày nữa đó Là giữ đi Coi như là sáu năm một ngày Chắc là qua đêm sau đúng không? Dạ không Đến ngày đó là em ờ, Đến ngày à lại mất một tuần nữa chắc phải hai tuần nữa à hai tuần luôn hả bởi vì, bởi vì là bọn em còn vào quê nội đi một vòng mà quê để uh, thăm á ờ, thăm như vậy là hai bạn đến, này vui quá à. như vậy là đến hai tuần sau yeah. Dạ. mới bắt đầu viên mãn cái cái đúng rồi. đề đó là mình lấy bù luôn đấy này bù luôn nhưng mà giờ hai chồng là rất là là coi như là viên mãn về cái vấn đề đó đúng không dạ vâng đúng. rồi bây giờ đến đã đến cái lúc mà uh, sau khi cưới nè trong hai năm qua bao nhiêu những cái tính xấu của chồng của vợ có lòi ra không có chứ chị dạ. nói yeah. nhiều luôn ừ. bởi vì uh, trước lúc khi yêu nhau thì là chủ yếu gặp nhau đi uống nước xem phim thôi nói chuyện thôi không có được thấy cái phần mà ở nhà chồng em á cứ hay mấy mũi này nè thế à. xong mà em bảo, thôi kìa lấy khăn giấy bôi đi anh búng ra cái trong mày đau làm gì có cái gì đâu <laughs> tí nó tường nhà á dính ra đã dạ, đúng rồi khô luôn đó, nó khô luôn đó à, à. thôi còn tính xấu gì nữa ngồi đầu về kiểu bị bị bị sốc tâm lý á ừ. tự dưng vợ chồng mới cưới mình quay cho mình ôm chồng mình không vùng cái tay ra xong rồi thôi không có nằm chung đâu em nằm xích xích cơ đi ủa sao hả anh nằm một mình quen rồi <laughs> tâm ra nhiều khi mình bảo không biết ông này đi đi là không gặp cô này cô nặng hay sao mình cứ suy nghĩ tiêu cực á chị ừ, ừ. về cái kiểu hắt hủi vợ ừ. cảm giác giống như là bây giờ mình có em bé xong kiểu dạng đọc nhiều bài báo ấy, cứ kiểu vợ có bầu hay làm sao thì chồng không không không tình cảm vợ chồng xa cách ấy. nhiều khi cứ giống dứt giống dứt khóc xong chồng em mà có cái gì mà phải khóc làm sao mà phải khóc Thế bây giờ còn buồn nữa không? Dạ không, bây giờ không buồn nữa bởi vì bây giờ ờ, em đa phần toàn ôm con ngủ thôi Bây giờ quay sang ôm em À, rồi còn gì nữa không em? Thí dụ như những cái cá nhân riêng tư này nọ rồi có thoải mái không? Dạ không, cái gì cũng cài mật khẩu hết anh Còn quét cả mống mắt nữa cơ Đó, <laughs> kêu, kêu là ờ, để anh ngủ em khỏi làm gì luôn bởi vì vân tay còn quẹt được mà ừ. ủa lý do gì mà em phải cài mật khẩu rồi em phải ờ, bảo mật cái thông tin dữ vậy không thì bình thường điện thoại mình luôn cài mật khẩu gì tại vì vợ em không hỏi nên em cũng đâu trả lời với lại ờ, ví dụ hỏi. mình cài ví dụ mình cài bóng mắt thì khi mình mở rất là nhanh À, mục đích là không phải là để ờ, giấu dạ, vợ không, không em thôi. vì ngày xưa lúc quen nhau thì hai đứa hay cầm điện thoại nhau á kiểm tra này kia nhưng sau này thì hết rồi thói quen đó là đã không còn nữa nhưng mà cái công việc của em em về em có hay chia sẻ với vợ em không những cái áp lực thì, trong công việc ờ, của em á tại vì giai đoạn này vợ em ở nhà để trông con á cho nên là em muốn cho vợ em tâm trí hoàn toàn bình thường không không không không có phải suy nghĩ quá nhiều về công việc của em hầu như á, tính em là độc lập từ nhỏ cho nên là mọi thứ em đều muốn là làm sao là mình làm tốt nhất mình cố gắng nhất có thể thế là ảnh đi thường xuyên như vậy cái chuyện mà đặt mật khẩu như vậy thì nó có bị ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng không? thời gian đầu thời gian đầu thì thì thực sự là ảnh hưởng bởi vì là nhiều người tác động nữa nói là trời ơi chồng như thế uh, công việc như vậy xong bề ngoài như vậy khá là một cái người có sức hút mình lại đang ở cũ mình đang chăm con như thế thì bắt đầu là mọi người cũng nói ra nói vào là là không giữ chồng thế này thế nọ thì thì bắt đầu là em em có những cái suy nghĩ tiêu cực thì bắt đầu là em kiểm soát em cũng ghê lắm xong rồi ngày nào cũng nhắn tin các thứ xong bắt đầu là um, làm cho chồng em chắc là cũng mệt mỏi giai đoạn đấy chắc cũng bị mệt mỏi vì áp lực công việc đến khi mà chồng em nói với em á lúc nào anh cũng ở bên em ờ, anh không có làm gì anh tự à, anh không làm gì có lỗi với em cả ừ. thì mình mình thấy là ờ bây giờ không phải là mình cái cuộc sống gia đình mình không thể chỉ sống cho một mình mình không chỉ là cái lúc yêu đương nữa mà mình có em bé rồi mình nghĩ gì mình cũng phải nghĩ cho con sau đó thì em bắt đầu em thoải mái với việc giống như là thôi kệ đi anh ấy muốn làm gì kệ anh ấy đi miễn là lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ đến con là được rồi bây giờ tới em đó dạ bạn ấy có tật xấu không nói chung vợ em thì rất là hoàn hảo hoàn hảo tuyệt đối luôn nhưng mà à, <laughs> lâu lâu thì hơi lộn xộn trong khi em là một người rất là ngăn nắp mình bảo là em vợ ơi em em dọn dùm anh cái này đi cái kia tại vì về mệt đôi khi em lười làm á nhưng nói một hai lần cũng không xong rồi cuối cùng mình phải sắn tay và mình <laughs> làm luôn ừ. rồi nhân đây thì muốn vợ thay đổi điều gì đức dạ thì à, em mong vợ em là thông cảm hiểu cho công việc em nhiều hơn rồi uh, ngăn nắp hơn rồi quan tâm chồng nhiều hơn Oh. Ủa tức là vợ không quan tâm không chồng quan tâm có chồng. có nhưng mà có nhiều lúc á có những cái riêng tư á thì vợ quan tâm theo kiểu phải cách có có cách hiểu của vợ chứ không cứ nghĩ là quan tâm là cứ mình cứ ăn uống rồi chuẩn bị hay mọi thứ như vậy có khi là mình chỉ muốn ở một mình <laughs> thôi có khi nào tất cả những cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi những cái điều đó vợ em chưa thay đổi được có nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của em mà làm em cảm thấy em em, ừ, em có một cái khoảng cách không thì uh, giữa hai vợ chồng có những cái khoảng cách hoặc là giận hờn thì cũng chỉ là ngắn thôi tại vì tiếng em không có giữ lâu mọi thứ ừ. tại không. biết sao không có hai loại đàn ông một loại đàn ông á là họ chỉ giận hờn hay bất cứ một cái điều gì hoặc những cái mà họ chưa có cảm thấy hài lòng trong cái cuộc sống nó là một cái còn cái mà họ cần một cái quan hệ về sinh lý nó lại làm một cái hoàn toàn khác nó không liên quan tôi giận bà đó tôi bực bà đó nhưng mà tối tôi vẫn phải quan hệ với bạn cái tôi nói ví dụ vậy đó là một loại một loại đàn ông nhưng cũng có một dạng đàn ông khác là họ giống phụ nữ vậy đó tức là họ đi đôi với cảm xúc trong cái chuyện vợ chồng là họ phải có cảm xúc thành ra tại sao chị hỏi em á là để chị muốn tìm một cái chìa khóa trong cái mối quan hệ của tụi em nói là như vậy thôi ờ ừ, em tự hỏi em tự biện hộ em trấn an bản thân mình thôi nhưng mà thực sự là em đang rất là lao tâm khổ tứ và em đang rất là khổ tâm với cái cảm xúc mà em đang em em đang gánh chịu chị hiểu cái điều đó chính vì vậy mà chị muốn nói với em á là người chồng của em thuộc tiếp đàn ông thứ hai có nghĩa là anh làm gì anh mới đi đôi với cảm xúc thành ra là khi mà em nói những cái mong muốn đối với vợ thì em phải nói hết để tất cả những cái điều đó nó không làm cản trở trong cái cảm xúc ừ. của em đối ừ. với mối quan hệ vợ chồng thôi nói tóm lại là ừ. ngày hôm nay cũng như là sau những chia sẻ của chồng em cũng như là với tất cả những gì mà em cũng đã tâm sự cũng như chia sẻ thì anh hy vọng là hai vợ chồng em cái mối quan hệ có thể là đã tốt rồi nhưng mà sẽ cải thiện sẽ cho tốt hơn nữa và chúc cho hai vợ chồng em cứ luôn yeah. như thế này dạ. luôn hạnh phúc và sẽ thấu hiểu nhau nhé yeah. dạ, vâng. cảm ơn chị à, hôm đây có phần <laughs>